Một vài kỷ niệm vào Huế Người kể Thân Trọng Một Giọng đọc Hải Như Trước mùa xuân tổng công kích độ một năm, có lần anh Bảy Tiến nói với tôi rồi thế nào cũng sẽ có lần chúng ta tấn công vào Huế. Không hiểu lúc đó anh Bảy Tiến đã biết được chắc chắn Tết Mậu Thân sẽ đánh vào Huế chưa. Nhưng tôi hiểu rằng, khi cấp trên đã nói, không chóng thì chầy, ý định đó sẽ được thực hiện. Từ đó, lúc nào tôi cũng nuôi trong đầu óc mình tư tưởng tấn công vào Huế. Tôi ngẫm lại, quân mình lâu nay chỉ quen đánh rừng núi, đồng bằng. Giả dụ đùng một cái, có lệnh đánh vào thành phố biết làm sao đây. Xuất phát từ ý nghĩ ấy, tôi vạch ngay kế hoạch luyện quân đánh vào thành phố. Tôi dự cảm, về phía ta, lính sẽ quen với đường phố, quen với đèn điện. Sĩ quan cũng không còn ỉ vào thế núi rừng, bắt đầu lo việc tản quân ra, thu quân vào. Nếu không thế, chiến sĩ lạc giữa đường phố, địch bốn bề khó mà thoát thân. Về phía địch, ta đã tập cho nó thói quen, Bộ đội đánh vào rồi sẽ rút ra thôi. Cứ từ từ phản ứng cũng được. Đứa nào yên thân đứa đấy. Miễn mình không bị đánh, còn việc tự cứu cho nhau trở lệnh. Vì lẽ ấy, sau này, khi ta chiếm được Tam Thai, tấn công vào thành phố, một chiếc xe jeep của cảnh sát vẫn bật đèn đỏ đi nghênh ngang trên đường Nguyễn Huệ. Ta bắt giữ, hỏi, đi đâu? Chúng đáp, đi tuần. Không biết Việt Cộng đánh vào thành phố à? Chúng trả lời, Việt Cộng đánh vào và đã rút ra rồi. Chúng tưởng những người đang hỏi chúng đây là cùng phe cánh mà. Đến lúc ta bắt gọn năm đứa, chúng mới ngớ người ra rằng Việt Cộng không những không rút ngay mà lại còn đang thọc sâu vào trong thành phố. Thực hiện việc luyện quân từng bước thọc sâu dần. Đầu tiên tôi cho đánh trại huấn luyện Bình Định ở Long Thọ. Một địa hình hiểm hóc, có sông bao quanh, chúng yên chí không ai vào được. Ta diệt 16 đứa, địch lặng thinh, không phản ứng gì. Tiếp đó, ta chọn đánh đội trinh sát, lính áo đen ở Phú Cam. Địch phản ứng bình thường. Sau nữa, thử đánh vào các căn cứ trọng yếu của địch là trung đoàn thiết giáp ở Tam Thai và khách sạn Hương Giang. Động tới những trung tâm này, tôi dự liệu ngay những phản ứng tức thì của địch. Nhưng ngay khách sạn Hương Giang cũng phải 4 tiếng đồng hồ sau, sáng ra chúng mới tiếp viện được. Điểm cuối cùng tôi thử sức nhanh nhạy của thứ quân đội được trang bị vào hạng hoàn chỉnh nhất thế giới này để kết luận chính xác về chúng. Là tôi đưa quân về đánh vào tiểu đoàn quân vận ở An Cựu. Địa điểm này hoàn toàn thuận lợi cho việc ứng chiến của quân địch. Giữa nơi đông dân, ngay bên đường 1, giao thông vô cùng thuận lợi, xe cộ đi lại không bị một cản trở nào. Trong thành phố, chúng đi mấy bước là tới nơi. Trung đoàn thiết giáp tam thai tới, chỉ mấy phút đồng hồ. Đánh điểm này, ai cũng ngại viện binh của địch. Thấy tôi cử hai tay súng trường chặn viện Tam Thai và hai súng trường chặn viện thành phố, ai cũng bật cười cho là khôi hài. Quả thực, tôi thừa biết sức ứng cứu của địch rồi. Hiển nhiên, trận đánh vào tiểu đoàn quân vận ở An Cựu từ lúc 1 giờ rưỡi sáng, xong xuôi quân ta rút đi từ tám đời, tận 7 giờ sáng thiết giáp tam thai mới dò dẫm tới và 1 giờ sau lính trong phố mới dám ló mặt ra rõ ràng có thể kết luận rằng nếu đánh vào Huế, ta tha hồ vùng vẫy ngang dọc suốt đêm, chẳng sợ có kẻ nào đấm lưng thọc sườn. Còn chặn viện lại là vấn đề khác. Đời trận mạc, ăn nhau từng phút từng giây. Đây là thời gian của cả một đêm, đó chẳng phải là một tiền đề lý thú lắm sao? Cuộc tổng công kích với tôi không bất ngờ lắm, cũng đỡ lung túng nữa. Những gì cần để hiểu biết thì cũng đã qua thử thách, đánh giá nhận định sau những tập dượt có ý đồ tôi được phân công chỉ huy ở cánh Nam thuộc địa phận phía Nam sông Hương. Tôi chọn ngay trung đoàn thiết giáp ở Tam Thai làm điểm quyết chiến chiến lược. Sau hai lần đánh vào Tam Thai, thằng địch càng tăng cường xây dựng Tam Thai thành một căn cứ mạnh. Điều đó đúng thôi, khoa học quân sự đang thời kỳ phát triển mạnh. Máy bay, tên lửa có nhiều kiểu mới, thiết giáp cũng có nhiều kiểu mới, hỗ trợ đắc lực nhất cho bộ binh, chiếm lĩnh trận địa. Đồng thời thiết giáp được trang bị hiện đại – áp đảo đối phương quyết liệt, nhất là đối với lính ta. Súng chống tăng B40, B41 đã có, nhưng ít và chưa phải đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Chi bằng diệt chúng ngay từ hang ổ, đỡ hậu quả về sau. Ở đồng bằng, thiết giáp phát huy tác dụng kinh khủng chứ không như địa hình rừng núi. Tôi hạ quyết tâm, đánh một đêm không diệt xong tam thai sẽ đánh tiếp ngày hôm sau. Dẫu có phải hy sinh nửa số quân của cánh Nam cũng phải quyết diệt bằng được nếu không chỉ trong một ngày, cái trung đoàn thiết giáp này sẽ diệt mất 2 phần 3 quân số của mình. Chỉ huy sở về đóng ngay trên núi Ngự Bình, trực tiếp chỉ huy trận Tam Thai. Tôi tập trung hỏa lực mạnh, đội quân mạnh vào giải quyết Tam Thai. Thế đội 2 dự bị sẵn sàng bên ngoài chuẩn bị cho phương án tình huống chắc trở. Đúng 12 rưỡi đêm, khởi chiến, súng khai hỏa Tam Thai. Chỉ một giờ sau, căn cứ Tam Thai đã bị tê liệt. Ánh đèn pin trên đỉnh Tam Thai chiếu sáng ngự bình báo tin chiến thắng. Một cảm giác ngây ngất dâng lên trong lòng tôi mãi không nói nên lời. Ngay trong đêm ấy, quân ta vượt qua sông An Cựu tràn vào khu Tam Giác. Không phải là một ngày như tin tức họ nói, phải bốn ngày sau chúng tôi mới hoàn thành làm chủ được phía nam sông Hương. Chiếm đài phát thanh, chiếm ngân khố, giải phóng lao thừa phủ, mở toang kho quân cụ. Nhìn qua bờ bắc sông Hương, Ngọn cờ mặt trận liên minh với ngôi sao vàng rực rỡ bay trên kỳ đài Huế. Đó là một trong những ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Chuyến vào Huế ấy thật nhiều kỷ niệm. Ngay trong sở chỉ huy thôi, công việc cứ dối tung lên. Lúc đầu chỉ có một máy điện thoại. Các nơi gọi về tấp nập, tin tức cứ chồng lên nhau, trả lời không hết. Sau phải chia ra bốn máy để làm việc. Có những việc ngỡ như phức tạp lắm mà lại rất đơn giản. Có tiểu đoàn điện về Xin cho đơn vị rút ra để nấu cơm ăn vì trong thành phố không có củi đun. Có đơn vị xin ý kiến. Vì nhà máy nước Huế đã ngừng hoạt động nên không có nước dùng. Sông Hương thì xác định chết trôi lềnh bềnh, ô uế quá không thể dùng được. Làm thế nào bây giờ? Có tiểu đoàn báo cáo lên. Tiểu đoàn hoàn toàn hết thức ăn đề nghị chi viện. Cả mấy ngàn quân chứ đâu có phải chỉ mấy chục người đơn vị nào cũng đòi rút ra cả, làm sao giữ được trận địa. Đó ngay cả những việc như thế cũng phải đến người chỉ huy giải quyết. Bộ đội quen củi rừng, nước suối rồi, về thành phố vừa ngỡ ngàng vừa lung túng, lại bị những nội quy quân lệnh khắt khe trói buộc. Là người chỉ huy thường hay ra lệnh, nhưng trước tình huống đó tôi lại nhắc lại. Thế thì các cậu đã học thuộc bài vận động quần chúng chưa? Có hiểu được tấm lòng của người dân Huế hướng về cách mạng như thế nào không? Hiểu được ý tôi, các đồng chí chính trị viên và các anh em làm công tác chính trị dù có lúng túng bỡ ngỡ đến đâu cũng phải vào các nhà dân để vận động dựa vào chính quyền mới thành lập để giải quyết những thiếu thốn của đơn vị mình. Vốn có tình cảm hướng về cách mạng, hơn nữa đây là dịp tốt để người dân Huế đóng góp sức người, sức của, là dịp để mọi người góp phần nhỏ của mình vào đại nghĩa chung. Thế là chỉ có chuyển cách suy nghĩ và hướng vận động các đơn vị Chúng tôi chẳng những giải quyết được những khó khăn trước mắt mà còn có đủ gạo, muối, củi đuốc khá đàng hoàng trong 26 ngày đêm chiến đấu quyết liệt. Một sự đàng hoàng thắm đượm tình nghĩa quân dân. Song, cũng chính ở giữa thành phố này, giữa những ngày chiến thắng vui đến phát điên người lên được ấy, tôi đã gặp phải hai lần, tình cờ và ngẫu nhiên nhưng sợ đến lạnh người. Lần thứ nhất, ở trường Đồng Khánh. Ban chỉ huy tiểu đoàn 815 đóng ở đó. Họ mời tôi về mừng chiến thắng cùng anh em để sau đó chuẩn bị đánh phản kích. Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ đơn giản, mình về động viên anh em chắc là tốt. Không ngờ, về đến nơi tất cả đã bày ra trước mắt. Một bữa tiệc phải nói là linh đình, dọn ra suốt dãy bàn. Đầy đủ các món thơm ngon, hấp dẫn, có rượu đàng hoàng. Họ mời cả chỉ huy các tiểu đoàn bạn quanh đó về dự liên hoan. Tất cả chừng trên 40 người. Thấy tôi, họ hồ hởi đón chào, Thấy họ, tôi nghe lạnh buốt dọc sống lưng, nổi da gà khắp người. Có một chút vui vì sau 4 ngày giành giật kẻ mất người còn anh em gặp nhau để chuẩn bị vào cuộc sống mái mới. Nhưng nỗi tức giận cũng nổi lên trong tôi, họ thiếu cảnh giác liều lĩnh quá. Bốn xung quanh tiếng súng còn rộ lên đầy trời, mấy hôm nay máy bay Mỹ cũng đã dò những tọa độ tập trung quân giải phóng để ném bom. Nếu không may, một quả bom thả xuống đây có nghĩa là ban chỉ huy của mấy tiểu đoàn chỉ vì một bữa thịt chó mà bị tiêu diệt hoàn toàn. Ai sẽ là người đứng ra chịu kỷ luật này? Mình cũng là một con người. Không lẽ la hét họ bắt họ phải giải tán, bỏ cái mâm rượu thịt mà họ đang chờ? Trời đánh còn tránh miếng ăn, các cụ nói thế mà gật đầu đồng ý cho họ ngồi vào mâm, hỏi như thế có đúng tư cách của người chỉ huy không? Đến nước ấy mình cũng đành im lặng ngồi vào bàn, song không tài nào nuốt được, mất hết cảm giác của vị giác. Tôi chỉ nói với họ mỗi một câu. Uống ít ít chứ kẻo say. Chờ bữa rượu xong xuôi, tôi lấy cái que đến bên cả chục chai rượu chưa mở nắp để ở đầu bàn. Cứ thế từng nhát, tôi đập vỡ không sót một chai và nói với chính trị viên 815. Anh Ngọc, anh bàn giao công việc cho chính trị viên phó, chiều nay lên ngay sở chỉ huy chờ lệnh tôi. Như thế có nghĩa là Ngọc đã bị kỷ luật. Lúc này mọi người hầu như mới ngã ngửa, hiểu ra thái độ của tôi đối với cuộc tụ tập này. Chiều ấy, trên đường lên sở chỉ huy, Ngọc trúng bom hy sinh. Thương Ngọc thì thương thật, nhưng biết làm sao được, có như vậy mới chấm dứt được những cuộc tề tiệu đầy chủ quan ở các đơn vị. Lần thứ hai là khi sở chỉ huy đóng ở chùa Tường Vân. Không hiểu ở đâu tung ra cái tin rằng Việt Cộng về Huế thế nào cũng có một cuộc tắm máu. Người nọ truyền tay người kia, biết tôi đang có mặt ở sở chỉ huy. Ngụy Quân, Ngụy Quyền kéo nhau lên đầu hàng. Trước cửa chùa Tường Vân đông đặc tới 4-5 nghìn người. Trinh sát báo về cho tôi. Để hiểu rõ sự tình, tôi cải trang ra coi cho biết cụ thể. Đồng thật, tôi lẫn trong đám đông ấy nghe ngóng. Thì ra, kẻ bại trận không tin mình được sống sót, dẫn cả gia đình lên sở chỉ huy đầu hàng để chịu chết luôn, chỉ xin một ân huệ là gặp gỡ gia đình trước khi chết và cho gia đình nhận xác đem về chôn. Thật là một tin đồn nhảm nhí và tai hại. Không biết dại khôn thế nào, chỉ cần sơ suất lúc này, thằng địch đem bom tới dội, hẳn không có chỗ mà chôn. Tôi lúng túng chẳng biết gỡ cách nào, đành gọi điện mời anh Vạn về ngay. Anh Vạn thật thông minh, anh ra lệnh cho tất cả giải tán, không có đầu hàng, không có giết chóc gì hết, ai về nhà nấy. Ai có vũ khí thì đem nộp cho chính quyền ở phường. Khi có lệnh khai báo thì tới phường khai báo. Quả nhiên hữu hiệu, họ đi đưa tang lại được sống lại và được trở về sum họp với gia đình. Không ai cần bảo ai, họ tự động giải tán liền. Anh em trong sở chỉ huy nhìn nhau hú vía. Cuộc chiến mỗi ngày một căng thẳng, địch đã hồi tỉnh, chúng phản kích quyết liệt. Bộ đội ta đánh phản kích cũng thật ngoan cường. Tôi không thể quên tiểu đội biệt động ngăn địch ở cầu An Cựu chỉ 11 người, giữ chốt suốt ngày, tối, quân ta tới chi viện, tiểu đội đã hy sinh tới người thứ 10. Chỉ còn một người vẫn giữ chốt, rồi C3 của D4 đánh phản kích ở đồn cảnh sát. Suốt 5 ngày giành nhau với địch từng tấc đất, đại đội 122 người chỉ còn 17. Đến tận bây giờ, mỗi lần qua cầu An Cựu qua đồn cảnh sát xưa lại cứ thấy ngùi ngùi. Cứ muốn có một cái gì đó nói với người đang sống, đang đi lại tấp nập ở nơi đó rằng cách đây 20 năm, nơi đây đã có những người anh hùng ngã xuống. Rất may, chuyến vào Huế lần ấy, chỉ huy sở đóng ở nhà chị Trâm, chân đồi Quảng Tế, khít ngay bên nhà chị Trâm là mảnh vườn cũ của gia đình tôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tình cảm làng xóm, quê hương cứ thăm thẳm trong mình, đụng tới là những kỷ niệm cũ lại thức dậy ra giết lạ kỳ. Không thể cưỡng lại nổi lòng mình. Lúc ấy vào khoảng 3 giờ sáng, chỉ Huy sở vừa đặt chân tới, anh em lo sửa soạn chỗ ăn ở. Tôi đi một vòng. Lòng mình, ngần ấy năm trận mạc, cứng rắn chừng ấy, bây giờ bỗng mềm ra. Tôi tới thăm mả ông nội, mà cha, mẹ cũng ngay gần đó, lòng cứ nao nao. Trở về vườn xưa, mấy cây lê, cây hường xưa còn đó, mà nay người mất kẻ còn, chiến tranh làm cho phiêu tán cả. Giá không có chiến tranh. Tự dưng tôi mường tượng ra cảnh sum họp của gia đình mình trên mảnh đất này. Nghe lòng rưng rưng. Cũng thật ngẫu nhiên, em chị Trâm, cô Yến cũng còn đó. Đó là một kỷ niệm thời trẻ của tôi. Cô Yến yêu tôi và tôi cũng yêu cô. Súng đạn mỗi người một ngả. Tôi đã có gia đình. Cô Yến đã có ba con nhưng chồng cô đã mất. Trừ xưng hô với chị là gì đây? Tôi nói với Yến thế, Yến đáp. Xưng hô bằng tên cũng được, coi như ngày trước cô gọi các con ra kêu tôi bằng cậu cho thân tình. Ngay bây giờ, thỉnh thoảng đến thăm tôi, chúng vẫn kêu cậu. Chính đó là quê hương mà. Một ngày một đêm sau, sở chỉ huy di chuyển, nhưng những gì của quê hương lại thêm một lần nữa động lại ngọt ngào. Tôi lại thêm một lần nữa xa quê hương, lần này ra đi đem theo cả chiếc áo sơ mi yến tặng tôi, trên ngực áo có thêu con thuyền buồm, như cuộc đời lang bạt kỳ hồ của tôi vậy nó thiêng liêng hơn cả mối tình đầu là tình bạn bây giờ. Mà có lẽ phải ở cái tuổi gần 50 mới cảm nhận hết được. Nặng lòng và sâu đậm hơn là kỷ niệm những ngày cuối cùng ở Huế khi tôi gặp lại ông Hương. Lúc này, bom pháo địch đã tơi bời, chúng cũng rất danh ma, sở chỉ huy ở đâu chúng cũng biết. Đến nỗi máy vô tuyến lúc nào cũng mở sẵn cái sóng của chúng và trước nhà để sẵn chiếc xe Jeep. Khi nhận được tin, chúng điện cho nhau, thân trọng 1 đang ở tọa độ 3 chấm. Thế là Phóc lên xe. 5 phút sau bom đã rội chúng. Một lần sở chỉ huy đang di chuyển qua phường, tôi ghé vào một túp lều bên đường. Một ông già gầy gò mới bị mù nằm trên chiếc giường tre. Tôi hỏi, ông là ai? Tôi là Hương Ướt, ông giả đáp. Không ngờ gặp lại người cũ, lâu ngày không nhận ra. Đó là ông già đã giúp đỡ nuôi nấng chúng tôi những ngày kháng chiến chống Pháp. Tôi nói, Tôi, một đấy ông Hương à. Ông già lập cập dậy, quờ gậy đến bên tôi. Hai tay ông giở tôi từ chân lên đến đầu, tìm lại trong ký ức những dấu vết của tôi trên người. Đúng một rồi. Ông nói run run, cặp mắt đục mở, ngấn lệ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và cũng rất vội vàng. Nói với nhau được ít câu cũng rất vội vàng. Dẫu vô lễ, tôi cũng không thể dừng lâu, đành xin lỗi chia tay. Xong đó là nỗi nhớ ra giết nhất,